Anvalo xin chào tất cả anh em nhé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 Ngày hôm nay thì chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5 cặp lô hai nháy ngày hôm nay. Lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 2442 và 2772 của chúng ta về ba nháy anh em nhé. 22 đi cặp cùng con 77, 24 và 42, 06 và 60. Ngày hôm nay thì chúng ta có 3 cặp lô. 3 cặp lô ngày hôm nay và 5 con lô hai nháy. Đầu 1 của chúng ta thì có 10, 11, 18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 thì chúng ta không ăn được đề ngày hôm nay trên kênh chỉ chiến thắng được vé phần lô rồi thôi 2442 này của chúng ta phải ba nháy phải không ạ ngày hôm nay thì con 24 của chúng ta thì về ở dãy nhất này 42 dãy 7 này và dãy 3 chiến thắng 3 nháy lô liền quá là tuyệt vời rồi ba con lô thì chúng ta ăn được ba nháy phải không ạ tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh về phần đề thì chúng ta hơi tiếc một chút thôi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 5775 xiên mấy con 81 thì chúng ta không ăn được lô thì chúng ta chỉ ăn được con đề 18 này trong cái dàn đề 10 số này của mình anh em nhé cái dàn kết này của chúng ta thì ờ, không có con 18 anh em ạ ngày hôm nay thì chúng ta vớt phát được ở ờ, về phần đề là con 18 này và giải đặc biệt này quá là tuyệt vời rồi lô thì chúng ta ăn thông 3 ngày ngày hôm nay thì chúng ta gãy lô nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục ăn đề đề thì hai hôm chúng ta đều ăn anh em nhé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 chỉ có 700k trên một tuần thôi mỗi ngày có 100.000 quá là hợp lý rồi phải không ạ rồi ok thì cũng không muốn là mất nhiều cái thời gian của anh em nữa thì anh em cũng để ý luôn đây cho mình về cái đường cầu đề của chúng ta trong buổi chiều ngày mai đường cầu này thì mình sẽ chỉ cho anh em về cái đường cầu trên Zalo của chúng ta thì mình cũng mong muốn là ngày mai nó tiếp tục chạy nó khá là đẹp anh em ạ nó chỉ có bốn số thôi thứ hai này ngày mùng 1 tháng 5 ở giải 3 của chúng ta kết hợp giải 7 con một này chúng ta lấy bóng và con hai con này chúng ta cũng lấy bóng không bóng 5 và một bóng 6 này chúng ta có Đề đầu 6 này. Ghép lần lượt thì chúng ta có 60 và 65. Ở đây thì chúng ta có um, hai con 0 và hai con 5 thì chúng ta chỉ còn có hai số thôi anh em nhé. con 6 này ghép sang để chúng ta chơi cho ngày mùng 2 tháng 5 này ngày mùng 2 tháng 5 của chúng ta đề về 65 này thì chúng ta đã ăn được cái đầu 6 và ăn thẳng con 65 này trong cái dàn à, 4 số tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có hai bóng 7 này hai bóng 7 ở đây thì chúng ta có 6 bóng 1 và một bóng 6 chúng ta có đề đầu 7 này 71 76 chúng ta có hai con 1 và hai con 6 thì chúng ta chỉ còn có hai số thôi 71 76 để chơi cho ngày mùng 3 tháng 5 Ngày mùng 3 tháng 5 của chúng ta đề về 76 thì chúng ta ăn đầu 7 này. Và ăn thẳng con 76. Tiếp tục cái đường cầu này, của chúng ta đây chúng ta có 6 bóng một này hai bóng 7 và 8 bóng 3 đây đồng 1 ghép lần lượt thì chúng ta có 12 này 17 này 13 này và 18 bốn số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 đầu không này ghép lần lượt chúng ta có 03 08 00 và 05 đường cầu này ở trên Zalo của chúng ta thì đang ăn thông đề hai ngày anh em nhé hôm trước chúng ta bắt được con 76 ngày hôm nay chúng ta bắt được con 18 thì mình cũng mong muốn là ngày mai nó sẽ chạy tiếp anh em ạ mong muốn ngày mai nó sẽ chạy tiếp anh em có thể là tham khảo cho mình đó đây là cái đường cầu đề đầu tiên của chúng ta về một cái đường cầu đọc thủ đề của chúng ta thì anh em để ý luôn đây cho mình này độc thủ đề của chúng ta kết hợp với lại ba càng ở giải 5 này kết hợp lên giải 3 cho mình hai con này chúng ta đều lấy bóng anh em nhé một ở đây chúng ta có một bóng 6 hai bóng 7 này nó hơi gần nhau một chút chúng ta có càng 5 này độc thủ đề Chúng ta có con 76 này Kết hợp với càng 5 Để chúng ta chơi cho ngày mùng 3 tháng 5 này Ngày mùng 3 tháng 5 của chúng ta đề về 76 Thì chúng ta đã ăn được con 76 anh em nhé Càng của chúng ta là càng 576 Thì chúng ta ăn được cái càng 5 này Tiếp tục cái đường cầu này ở đây chúng ta có 6 bóng 1 này 3 bóng 8 chúng ta có độc thủ đề là con 18 này càng của chúng ta là càng 9 để chúng ta chơi cho ngày mùng 4 tháng 5 ngày mùng 4 tháng 5 của chúng ta đề về 18 thì chúng ta đã ăn được độc thủ đề 18 anh em nhé và càng 9918 này thì tiếp tục cái đường cầu này ngày mai để cho anh em tham khảo chơi trong buổi chiều ngày mai của chúng ta. Ở đây thì chúng ta có 9 bóng 4. Mai độc thủ đề của chúng ta là con 44 anh em nhé. Kết hợp với lại càng 6 cho mình. Trùng cầu anh em vào tiền, không trùng cầu thì thôi. Đây là cái đường cầu độc thủ đề của chúng ta về một cái bộ đề của chúng ta nữa thì anh em để ý luôn đây cho mình này bộ đề này chạy từ ngày thứ hai giải ba và cái giải nhì này Cô đề 01 hai con này chúng ta ghép vào với nhau anh em nhé để chơi cho ngày mùng 2 tháng 5 này ngày mùng 2 tháng 5 của chúng ta đề về 65 thì chúng ta đã ăn được trong cái bộ đề 01 này tiếp tục thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 12 này để chơi cho ngày mùng 3 tháng 5 Ngày mùng 3 tháng 5 của chúng ta đề về 76 thì chúng ta đã ăn được trong bộ đề 12. Tiếp tục thì chúng ta có bộ đề 13 này. Để chơi cho ngày mùng 4 tháng 5. Ngày mùng 4 tháng 5 của chúng ta đề về 18 thì chúng ta đã ăn được trong bộ đề 13 này anh em nhé. Thì tiếp tục cái đường cầu này để mọi người tham khảo trong buổi chiều ngày mai của chúng ta thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 24. Bộ đề 24 của chúng ta thì có 242 này. 292 747 và 797 để cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày mai trùng cầu thì anh em vào tiền không trùng cầu thì thôi anh em nhé đây là cái bộ đề của chúng ta cũng chỉ có 8 số thôi kết hợp với lại cái đầu không trong buổi chiều ngày mai cho mình đầu không ngày mai khá là đẹp đấy anh em ạ nếu mà theo cái đường cầu của mình bắt thì nó đang à, ăn thì mình cũng mong muốn là nó sẽ chiến thắng tiếp nên là mọi người để ý cho mình anh em nhé Về cái đường cầu lô của chúng ta ngày mai thì mình cũng trực tiếp chốt cho anh em Nếu mà nó còn chạy thì mọi người để ý cho mình xong thủ lô 0990 này anh em nhé Nó đang chạy thì mấy ngày hôm nay toàn ăn hai nháy thôi Ngày hôm nay thì ăn được ba nháy Thì ngày mai về cái phần đề của chúng ta ở đây thì anh em để ý lưu ý cho mình Thì mình sẽ bắt thêm cho anh em là con 41 và 91 này anh em nhé nó cũng có cầu giờ mình à, bắt hai con này thôi đấy là theo cái cá nhân của mình còn anh em nào mà thích đánh đầu không thì mọi người để ý cho mình bốn con này và bộ 24 dàn đề của chúng ta rất chi là ít còn cẩn thận thì chúng ta lên vào cái chạm không chạm 4 này cho mình đó ngày mai thì à, độc thủ đề là con 14 này anh em này nếu mà chúng ta thích ít số ghép mấy này cái càng 6 này cho mình nó mà ra được cái thì chúng ta có cái lợi nhuận thì nó rất chi là cao nhưng mà cái tỷ lệ nó rất chi là thấp nên là mọi người ờ, làm sao vào cho nó hợp lý là được không bắt buộc anh em nhé thì mình cũng mong muốn tất cả những con số này trong buổi chiều ngày mai của chúng ta sẽ chiến thắng và thành công về phần đề này phần đề thì ngày hôm qua thì ờ, mình chia sẻ là ít số thì cái tỷ lệ nó ờ, hơi thấp bởi vì là ở trên Zalo thì nó có nhiều cái thời gian hơn để phân tích đi nhiều cái đường cầu đúng thật ra là về bộ đề 23 thì mình cũng chỉ thích con 23 thôi nên là